cơ y bố khát cầu y mi chính buông lại cầu mừng tia câu màu lầy đã biến nắng ai tia câu màu lầy y ba ai tia câu màu lầy y ca Giêsu ơi đam mê đó Yes. ni cơ y bố khắp cầu y mi chính bóng lại cầu mừng lầy cuốt linh lan la câu ước mơ an ai tia câu màu lầy đá kia câu màu gầy y ca Giêsu ơi đam bị tóc bươi Giêsu ơi đam Giêsu ơi ai địa có khăn Giêsu ơi đam tùy lối cao Giêsu ơi cầu y gốc không cầu đã nào Giêsu ơi ai thìa có mà Giêsu ơi ai thìa có ca Giêsu ơi